đã từng có với nhau biết bao cố gắng Nhưng mà cuối cùng em cũng quyết định rời bỏ anh đi Anh không tư cách gì nếu kéo em lại Vì lúc bên nhau anh cũng đâu cho em được gì Chỉ toàn mang lại nước mắt cho em Anh chỉ mong bây giờ em về với họ Họ sẽ cho em được hạnh phúc thứ em cần Anh muốn thấy em cười có biết không hả? Hôm qua mẹ hỏi em sao rồi không còn liên lạc như trước không Thắt chặt lòng anh cười rồi nói Con bé con thương ngày mai lấy chồng Nỗ lực của con chưa đủ minh chứng Để em chọn lấy mà thành phu thế, Bể ra đi trong ngàn nỗi nhớ Chỉ còn lại kỷ niệm phía sau đường về Mà đặc dị hai đứa có phải thời gian ở cùng đầu ấp tay kề Chiếc xe nào cũng có con bé Nhưng gần năm nay chẳng thấy hay về Rồi thời gian phai tất cả nhưng phần ở đời chẳng biết trước đâu Con cô dự ngay của cụ bé chắc bé đẹp lắm trong ngày được dâu Rồi em tên là cô dâu ai đó phải thật lung linh trong ngày hỏi cưới Mong bình yên như em mong đợi Nếu phía tương lai sẽ được đổi mới Con người đổi sẽ buộc gặp lại Khoảng thời gian em đã tốn công là thật tốt thương em nhiều thì anh nơi này khổ khỏi giận lòng Hôm nay anh tới mừng hạnh phúc mà ngàn nước mắt với tấm thiệt mờ Trong nhìn em được làm cô dâu Hôm nay với anh là ngày tuyệt vời vui là họ nhìn thấy thôi anh phải đi vào bàn ông như hơi thề mà được trên da mắt thẳng vui anh nhường trao bông không phải họ là người khoác áo rồi hỏi lòng mình anh có sao không vì định ngày cưới của đôi mình gặp tràn tiếng cười và hạnh phúc nhất trời nhận đôi họ trao tơ kề anh không muốn nhìn anh muốn phước mắt như hơi thề mà được chứng giám anh hẳn vui anh gian người trao bông không phải họ là người phát áo rồi hỏi lòng mình anh có sao không vì định ngày cưới của đôi mình gặp tràn tiếng cười và hạnh phúc nhất Giờ những đôi khổ trao tới kỳ Anh không muốn nhìn anh muốn khuất mắt nụ cười xinh trong ngày hạnh phúc Hắn hãy ước thề cùng họ trao bôi Tiếng vỗ tay bên dưới bàn ngồi Lập tức em đã cùng họ trao môi Ngàn nước mắt anh vẫn cố cười Rồi đằng xa đó em tiến tư gần Cảm ơn anh đã đến dự lễ Đúng thật hạnh phúc này em mới cần Mọi người nhìn vì họ thấu hiểu Em với anh biết bao gắn bó Anh vẫn cười trong bao ánh mắt Anh không sao đâu em đừng lo Đôi chân ánh mắt em rồi có phải vậy không hạnh phúc nhé hôm nay em tin khi cầm trên tay là đỏ hồng mang tâm trạng buồn giữa bao người ngồi đến thôi anh về được đây nhé bắt tay chồng em chúc mừng anh hãy ngày tâm anh chở che đi vào bên đường tâm ảnh cưới còn gì đâu hơn khi một đối diện thấy chào mọi người chơi vui vẻ cũng đến giờ tôi đi đây đôi kỷ niệm những ngày xưa cũ anh ôm tất cả rời khỏi tay hoa đến một nơi mà chả ai biết là một mình nhìn ngắm mây trời từng da mắt cặn u anh người trao bông không phải họ là người phát áo rồi hỏi lòng mình anh có sao không vì định ngày cưới của đôi mình ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc nhất giờ nhận đôi họ trao tơ kề anh không muốn nhìn anh muốn phút mắt như hứa thề mà được chiến giám mắt hẳn vui anh người trao bông không phải họ là người phát áo rồi hỏi lòng mình anh có sao không dự định ngày cưới của đôi mình ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc nhất giờ nhận đôi họ trao tơ kề anh không muốn nhìn anh muốn phút mắt